<laughs> dính lưng luôn ui có nghĩa là lên đến số hết số 1 là 40 rồi số 2 80 này rồi đến bây giờ thì chắc là em có thể hiểu phần nào tại sao anh ấy mê cái xe này Và bây giờ thì mình đã bắt đầu bước vào trải nghiệm lái Volkswagen Polo Thì đầu tiên trước khi bắt đầu để nổ mình phát hiện ra là xe này vẫn sử dụng là chìa cơ đúng không anh? đúng rồi chìa cơ mặc dù là trong phân khúc hạng B bây giờ thì uh, mọi người xe là đã bắt đầu sử dụng đầy nổ hết rồi nhưng thì xe này vẫn sử dụng là chìa cơ uh, bấm ngoài cửa cũng là cơ nhưng thì em nghĩ rằng uh, xe Đức thì những cái giá trị cốt lõi nhất của nó thì nó là về mặt vận hành thì trước tiên thì em sẽ hỏi anh là uh, anh cảm nhận uh, ưu nhược điểm gì khi mà anh chạy cái xe này khi chạy vận hành xe Polo này thì anh thấy nó rất là êm ái và trong không gian lái thì nó đây, đi âm thanh rất rất yên tĩnh nó cách âm rất tốt so với môi trường bên ngoài không ừ. bị à, dội tiếng ồn từ đường lên không bị tiếng máy và không bị các tiếng xe cộ và bóng còi ở ngoài đường là em nghe thì nghe nhiều hơn là cái tiếng động cơ thôi còn cái tiếng môi trường ngoài không có thật. với cả cái tiếng nữa là cái tiếng điều hòa <laughs> ờ, nói chung là cách âm tốt à, còn một cái điểm nữa thì em nghĩ rằng uh, ngày lúc đầu mà trước khi em gặp anh ấy thì em cũng thắc mắc là tại sao với 800 triệu đồng thì có rất là nhiều lựa chọn có thể là nó sẽ nịnh hơn so với cả cái xe này thì ờ, em nghĩ đấy cũng là câu hỏi chung của mọi người tại sao 800 triệu đồng anh lại lựa chọn Polo ờ, thứ nhất là cảm giác lái xe này nó anh thấy nó thích hơn hẳn cái con kiểu uh, xem xem tức là rẻ hơn một chút và nữa là đây là một xe khá là độc đáo di chuyển trên đường bây giờ nhìn trên đường thì cũng khá là ít những cái con uh, như thế này có một cái logo Volkswagen rất là to tròn nổi bật vâng. đấy là điểm rất là đáng đáng đồng tiền à, ờ, ok có nghĩa mình muốn khác biệt cả số đông ngoài kia bởi vì trước đấy anh biết là hình như anh cũng sở hữu một cái xe nhật rồi đúng rồi trước anh đã từng sở hữu một chiếc xe nhật vâng à, thế thì về vận hành thì chắc là em cũng sẽ chia sẻ thêm một chút thì à, cái xe này đi thì em nhận thấy là cái khung gầm nó rất chắc chắn đấy là ờ, cái điểm thầy coi ờ, gọi là một trong những cái điểm nổi trội của xe châu Âu à, về cái vô lăng thì cái vô lăng phản hồi của nó rất là tốt có cái là với chị em phụ nữ thì có thể là khi mà mình đây mình sẽ đảo như thế này thì thấy cái vô lăng nó hơi nặng một tí anh có thấy là nó cũng hơi nặng không so sánh với xe nhật anh đã đi thì anh thấy con này vô lăng rất nhẹ à, à, em thì em cũng có nhiều dịp trải nghiệm nhiều xe rồi thì em thấy là nó cũng hơi nặng nhưng mà với bản thân em thì em cũng thích nặng này nhưng mà chị em người thì có thể nói nó nặng thì nó có cảm giác lái tốt hơn đúng mình rồi. kiểm soát được tốt hơn à, mình thấy cái phản hồi nó chính xác hơn đúng. À, nhất là ở đây khi mà mình đảo chỉ cần một nhích nhẹ một chút thôi là có thể cảm nhận ngay rồi nhưng mà vô lăng à, rất là ngon à, một cái nữa thì cái tầm quan sát thì à, mặc dù là một cái xe nhỏ nhưng mà em thấy thì cái cái cột an này là nó cũng hơi hơi dày đúng không anh ừ, thấy thế nào Cột này anh thấy ờ, cũng mỏng hơn xe Nhật anh đi ừ. À đúng rồi, trước anh hình anh đi Civic đúng không? Đúng rồi, à, thì con này nó rồi. quan sát được tốt hơn, nó mỏng hơn nhưng mà ờ, đúng là xe này nó hợp với những người có chiều cao kiểu vừa phải thôi như anh ngồi thì cái ờ, gương chiếu hậu nó sẽ cản trở tầm nhìn của rất lớn đúng à, với cả cái khoảng trống đầu ấy thì anh thấy là nó chỉ phù hợp để anh ngồi trước thôi chứ không phù hợp để ngồi sau Thế còn ờ, về nhược điểm khi mà anh vận hành cái xe này thì anh thấy có cái điểm nhược điểm gì không? Khi vận hành thì đi những đường uh, xa thì đôi khi là anh sẽ thích kiểu một cái độ vọt xe nhất định, ừ. độ mạnh mẽ, khỏe khoắn nên anh sẽ chuyển sang chế độ sport. Ừ. Tuy nhiên là trên đường thì cũng đang đi sport thì cũng phải quay về lại số D để mà di chuyển những lúc kiểu cần kìm vâng, bớt lại, rồi, lại đúng để xử lý tốt hơn thì anh đang thấy hộp số thiết kế trên cái cần số đang là số S vâng. đến số D và đến số N luôn à, trường vâng, hợp đấy thì là một dạng thẳng đúng một đường thẳng là anh rất dễ bị quá tay từ S mà trượt qua D mà đến N luôn ờ, đúng rồi đúng rồi nhất là mình đang đèo dốc như thế mà tự nhiên đúng rồi à, cũng đúng cũng đúng nhất là lúc đang đang đi cao tốc chẳng hạn vâng à, một cái lợi thế nữa đấy là cái xe nhỏ đây khi mà mình đang đi qua những cái chỗ rất chật hẹp thì mình đi qua vẫn rất là dễ dàng thì em cũng biết là anh có thường xuyên sử dụng xe để mà đi phố không à, đôi khi anh sử dụng để đi phố nó tiện gọn hơn các xe lớn nhưng mà ở cụ thể đường phố Hà Nội thì anh vẫn thấy là đi xe máy tiện hơn <laughs> đi xe máy tiện hơn à, cũng có thể nhưng mà ví dụ như kiểu che nắng che mưa thế thì liệu mùa mưa thì anh có vác cái xe này đi không à, thời tiết mà mưa nhỏ thì à, anh đi được còn nếu mưa lớn thì cái gầm xe này nó không cao lắm à. nếu mà gặp đường ngập thì nó chết máy rất đúng là phiền rồi, phức đúng rồi đúng rồi xe nước mà động lên máy móc thì phiền thế thì à, chắc lại cũng có một câu hỏi nó cũng khá là em nghĩ cũng khá hay đó là nhiều người mà lựa chọn xe đức ấy thì thường họ lo ngại nhất là cái vấn đề bảo dưỡng thì anh thấy vấn đề này như nào bảo dưỡng thì à, ra nó không quá đắt như những xe hạng sang ví dụ như là ba dòng sang của Đức chẳng hạn nhưng mà mình mặc dù bảo dưỡng không đắt như thế nhưng mà mình vẫn có được cái cảm giác đi thích của xe Đức nên là anh ừ. thấy dòng Volkswagen đặc biệt là Polo này nó rất là hợp lý à, thế anh có thể chia sẻ một chút ví dụ như là cái đến cái định mức thay dầu của anh thì anh sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền như một lần thay dầu của anh thì họ uh, khuyến cáo là thay luôn cả lọc dầu thì ừ. một lần như vậy là anh tổng chi phí là hết một triệu tám khoảng một triệu tám một triệu tám cho một lần một triệu tám thì em thấy là cũng cũng gọi là hơi hơi mặn nhưng mà tất nhiên rồi mình là đi xe châu Âu mà không phải mình đi xe Nhật đâu à, ờ, 1 triệu 8 ừ. Ờ, nhưng mà thông thường thì khoảng một năm thì anh di chuyển có xa không có di chuyển thường xuyên không hay là cái xe này là anh sử dụng mục đích chính là để gọi là đi phố hay đi chơi chứ không không quá tiện dụng cho công việc đi xe này thì à, anh sẽ dùng để đi gia đình à, đến nhà họ hàng ừ. tức là thỉnh thoảng một số dịp trong tuần ngoài vâng. ra thì là đi chơi xa vâng vậy nên là bảo dưỡng thì một năm một lần vâng thì cũng ít thật thì một năm một lần một triệu tám một năm vâng với cả như là tại vì anh cũng chưa có gia đình đúng không anh đúng rồi à <laughs> ok nhá các bạn nhá anh mình chưa có gia đình à, bởi vì em cũng nghĩ rằng nếu như mà mình có gia đình ấy thì nhiều khi một cái xe con này nó sẽ không phù hợp lắm anh anh có thấy thế không vì ví dụ như kiểu mình muốn chở cả ông bà đi ờ, vợ con nữa thì Chính một xe rồi. này nó sẽ nhỏ xe này chỉ hợp chở uh, vợ con vậy thôi còn nếu mà cả gia đình cả thêm cả ông bà nữa thì xe này không không không phù hợp thì nó đúng. chỉ phù hợp cho gia đình nhỏ thôi vâng thì lúc đấy mình sẽ lại lựa chọn qua một cái dòng khác chứ không phải là polo hay là anh sẽ lại giữ cái polo này để anh mua thêm một cái xe mới ờ, nếu lúc đấy thì anh nghĩ là vẫn giữ polo tại vì anh thích cái polo này à. thêm một con khác 7 chỗ to hơn chẳng hạn à, okay. à, thế thì nhân tiện một cái đoạn thẳng như này thì em sẽ xin phép thử tăng tốc để xem là cái xe này nó như nào đây khi mà vuốt cái vô lăng này nó rất là đầm đây nhá anh sẽ thử em nhá ui 60 rồi này đấy chỗ kia có đường ngang đấy à. Ờ. nghe nó rú kiểu đúng tí rồi, nữa mở rồi. cửa xuống ấy ừ. rú vừa rồi mở cửa phê cực đúng đúng em có thể thử lại ok à thế thì thôi anh nói thế rồi thì em lại xin phép ừ, cứ, cứ thử lại đi anh cũng mê cái tiếng gằn này lắm <laughs> nhưng mà công nhận nhá xe nhỏ 1.6 thôi nhưng mà cái độ thốc của uh, động cơ rất là sướng đây ừ. được rồi anh em hạ kính nhá n này rồi bị nhá ba hai một <laughs> dính lưng luôn ui có nghĩa là lên đến số hết số 1 là 40 rồi số 2 80 này đến đến đâu đâu đâu rồi chào ui đấy có tiếng rít rít này hay nhỉ ồ phanh rất êm nhá đó rồi đến bây giờ thì chắc là em có thể hiểu phần nào tại sao anh ấy mê cái xe này à, đúng thật nếu như mà so cả Yaris hay là Mazda 3 thì chắc là em sẽ không có được cái điều đó à như một chiếc xe đua luôn <laughs> đúng thật à, mặc dù là 1.6 và trên giấy tờ thì nó chỉ có khoảng 105 mã lực nếu như mà so mã lực ra thì có vẻ là nó còn thua một chút xíu so cả Vios nhưng mà em nghĩ có lẽ là một cái xe ô tô thì ờ, mình phải trải nghiệm mình mới biết được xác ừ. bao giờ giữa trải nghiệm ừ, nó sẽ có cái sự sai khác về mặt trải nghiệm ờ, so với giấy tờ và các thực tế Đấy, không phải là cứ nhiều mã lực là nó đã sướng mà cái này thì em có thể ờ, hiểu được một chút xíu bởi vì là cái xe này cái trọng lượng nó cũng nhỏ Đấy, thì về cái mã lực như thế thì làm sao mình đi sướng à, ờ, ừ, công nhận mà bứt tốc kiểu như là trên quốc lộ cần bứt tốc để vượt vâng. xe chẳng hạn thì sport rất là hữu ích ừ, công nhận thật đây hoặc là khi mà em để đi thì đi nó cũng êm nhỉ nó không, hơi không hơi nhạy đường này mà đi S thì hơi nhạy đúng rồi đây thử đi qua cái G nhé ừ, em em nhưng mà nếu mà đi nhanh hơn thì sẽ thấy uh, gọi là nó hơi hơi cứng cứng tí à. nhưng mà được cái là cái triệt tiêu dao động nó rất là tốt cứng thì nó bám bám được nó bám được khi mà mình đi vào cua mình cảm thấy yên tâm hơn không bị trồng chành à. Ờ. ờ... con này mà rẽ cua thì nó bám đường chắc lắm ừ. Em nghĩ uh, có thể mình ờ, bỏ qua được một chút xíu nhược điểm về ờ, gọi là trang bị nhỉ Nhưng mà đổi lại cái cảm giác lái Cảm giác lái rất thích Đúng yeah. Dạ. Đây là mình còn uh, xe còn hơi hơi tải nặng một chút Nếu mà ừ. lái một mình thì nó còn thích nữa Đúng rồi, đúng rồi hôm nay thì đây như các bạn đang nhìn thấy mặc dù hai anh em ở đằng sau còn một bạn quay phim nữa ba người ờ gì ra sướng nhưng mà anh có bao giờ để ý đến cái ờ, mức độ tiêu hao nhiên liệu của cái xe này không tiêu hao nhiên liệu theo như đồng hồ xe chỉ nếu mà anh đi trên cao tốc thì có lẽ là 8 đến 9 lít trên 100 cây ừ. còn trong phố thì nó dao động cũng mười mấy đôi khi là ghi hai mấy Ủa? tại vì ờ, anh để kiểu như nó nó nó báo liên tục à nên là không vâng. chính xác lắm đúng rồi không chính xác nhưng mà nếu mà đổ ra nếu mà mình quy về tiền thì có thể là trung bình con này sẽ đi vào khoảng 11 lít trong phố không anh liệu có đến không trong phố 11 lít thì chắc lại hơi nhiều mức độ trung bình thì uh, anh nghĩ là đến anh nghĩ là đến đấy đến ạ ừ. ờ Ừ. Nhưng mà thôi thì cũng đổi lại thôi mình, <laughs> mình muốn bốc thì mình phải chịu chấp nhận là ăn xăng đúng không anh đúng rồi à với cả còn yếu tố là bật điều hòa hay không nữa ờ à, đúng rồi đúng rồi ừ mà em công nhận là cái điều hòa này nó làm mát nhanh thật đây bây giờ mỗi hôm nay cũng phải hà nội phải ba mấy độ bây giờ mình để trong này hai ba ừ đang ba hai độ ba hai độ rất nắng mà mình còn đang để nước gió một gió một ừ. nhiệt độ là hai hai độ thì một lúc là mát rất nhanh vâng mát nhanh mát nhanh em cũng thích một cái điều hòa nó phải mát sâu nhanh như này nhưng vâng, mà em công nhận em rất thích cái vô lăng này nhá nó luôn điểm trừ là các bạn ngồi sau thì sẽ hơi nóng à nó không có ờ, cửa gió cửa gió sau ừ. vậy thì chắc là để kết thúc ờ, cái video trải nghiệm này thì em lại có một câu hỏi thế là thường xe đức thì người ta thấy là dễ bị mất giá thì anh có quan tâm đến cái chuyện yếu tố này không xe Đức thì uh, mua xong bán lại ngay chắc là nó cũng mất giá trị khá khá rồi ừ. nhưng mà xe này thì anh uh, xác định sẽ dùng lâu dài kể cả như lúc nãy anh đã chia sẻ là nếu mà đi gia đình lớn thì cũng vâng. sẽ anh sẽ bổ sung thêm một con uh, lớn hơn ừ. còn xe này thì nó vẫn cảm giác lái thích và còn vâng. để đi phố nhẹ nhàng nhưng con này giá trị sử dụng lâu dài ừ. nên anh không lo vấn đề mất giá ok ạ vâng cảm ơn anh thưa các bạn là cũng phải nhờ qua những cái chương trình mà mình được trò chuyện với các chủ xe như thế này thì mình mới hiểu ra rằng là tại sao có những người mà lựa chọn xe không theo số đông thì đơn giản là bởi vì uh, mình không thích chạy theo số đông này cái thứ hai là cũng bởi vì thiết kế và thứ ba là nó phải phù hợp với cả cái mục đích của mình Đấy, quan trọng nhất là cái mục đích của bản thân à, như anh thì anh chỉ chạy thường xuyên một mình hoặc là có chăng thì là ờ, chở thêm mỗi bố mẹ thôi đó thì em nghĩ là cái vấn đề về mặt không gian thì nó lại không phải là quá quan trọng và quan trọng nữa thì với bản thân mình thì cái xe nó phải đáp ứng nhu cầu bản thân mình phải thấy sướng với cái xe cảm giác lái thì như em công nhận là cảm giác lái rất à, rất rất rất, rất rồi. là đã đúng rồi. À, đây là mình đi đường này nên nó cũng không à. có vâng. điều kiện để trải nghiệm nhiều đúng còn rồi. ví dụ như là mình đang đi S mà mình về D hoặc là từ D sang S thì nó cũng rất là trơn, không có một độ vâng. khử nào cả. Nó rất là trơn. Đây hộp số làm việc nó rất là mượt. Rất mượt mà. Rồi ạ.